gì nói chưa nhớ mũi chứ bạn ăn ừ. nhớ mũi nó xì bài lắm xì bài, bà cũng vậy em dạy nói gì gì gì gì gì ừ. nói gì khi gì rồi khi? nhìn vào đó y khởi phi y khởi hi cá trứng ở sâu cây hờ tưởng chữ gì nữa hàng y trong dưới ở hi rồi thì các bạn ai còn cái các nữa ừ. ừ. ừ. Rồi cá xác cá ừ, Đánh vần lên Bà ừ, Đánh vần lên Anh Hoa A là an bờ Bờ ba ngày bạn Anh lên tặng quà Tặng À ăn mặn ăn ngờ ăn em bà tăng tặng ừ. bò trước chứ không được để ngược vô bàn á chữ á á ngờ ăn tờ ăn tăng tăng, tăng. ngơ thì gờ ừ, tặng là phải có ăn ngờ á ngờ ăn là phải có ngờ với gờ rồi tặng quà trời ơi sao mình chậm vậy quà em có quay quà chấm hỏi con này đọc đọc cái con con vừa viết lên cho bà nghe dạ cậu thứ ba đọc đọc trên bên thấp đó. đọc đi cha dạ mồm hả câu ba con vừa mới viết này nè câu ba hả ừ. đọc đi mèo con nói gì lớn lên bảo nghe y mèo con các bạn tặng quà mèo con nói gì đọc nhìn lại coi Ủa, tao qua Tọc Huyên con mèo con Mèo con, con. Nói gì Khi Khi các bạn tặng quà Rồi bây giờ mèo con nói gì khi các bạn tặng quà cảm ơn Cảm ơn ừ, Vậy con ghi vô Gạch đầu dòng ghi vô Mèo con cảm ơn các bạn đâu bạn Xuống à, hàng chứ lâu rồi là cái gì Gạch đầu dòng mèo con nữa đi mẹ con nữa ừ, dạ, mèo con cảm ơn cảm ơn à cười phát cảm mèo con cảm ơn mẹ con nữa à. Dạ. nói bà lên mèo em mèo mở mở mèo mèo mèo ừ. chưa sao bọt con ông ông on hả on cả hai cơ có chữ o sâu có con là on con có viết thì tập trung vào nhìn viết à còn cá sắc cá ừ. mèo con nói gì cái cảm ơn các bạn cái mèo con nói Cảm ơn. cảm ơn Cảm. Cảm. Nói chưa? mẹ con nói chưa? Chị nói. Nam có cá sát cám. Nhưng mà chữ nói chưa? mẹ con chưa? Ghi chữ mẹ con không chưa? mẹ con rồi. Nói. Nói. Biết chữ nói chưa?